Kiểu dáng của chiếc xe này thì rất là hầm hố luôn quý vị Nóc thùng thấp Đấy, Rất là đẹp Đấy, Thân vỏ thì càng đét luôn quý vị nhá Cam kết với quý khách hàng là không đâm đụng, không ngập nước Zin nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ Máy gầm đại chất quý vị nhá Xe chạy cực sướng luôn Chạy rất là bốc luôn Ngồi trong à, khoang lái thì không nghe thấy tiếng động cơ đâu quý vị Đấy. Và cái khoảng sáng gầm thì rất là cao luôn quý vị nhá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 Mặt cabo phía trước của chiếc xe này chúng ta thấy là cái mặt cabo của nó còn rất là khớp khít, không có dấu hiệu gì của sự cong vênh và nước sơn của chiếc xe này rất là bóng luôn. Đấy, còn đang ghi hình các cây ở xung quanh luôn. Rất là căng luôn quý vị nhé, không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu. Với cái sản phẩm này chúng ta mua về sử dụng luôn. Và cái mặt cabo của nó còn rất là khớp khít so với cái cụm đèn pha phía trước và cái mặt ga lăng phía trước. Đây cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị. Chúng thấy còn trong veo luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị nứt vỡ còn như mới tinh luôn quý vị nhá đấy và cái mặt ga lăng của nó đây những cái giải inox trông rất là sáng xe quý vị nhá rất là khỏe xe luôn đấy cái đèn à, pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo như mới luôn quý vị nhá và đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi giúp chúng ta vận hành vào ban đêm rất là dễ dàng luôn quý vị nhá cái ba đờ sốc phía trước đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và nó còn rất là khớp khít so với cái đèn pha và cái mặt ga lăng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 không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay là bị à, à, nứt vỡ ở đây quý vị nhá Đấy, cái bệ bước của nó đây cũng là bệ bước theo xe từ đầu mà nó còn căng còn thẳng như thế này nha quý vị nhá Đấy, không có dấu hiệu gì của sự móp méo cả Đấy, nước sơn thì cực kỳ là bóng luôn quý vị Đấy, và tiếp theo nữa chúng tôi truyền tải đến cho quý khách hàng đây Đấy, chúng ta thấy là cái sắt xi của nó đây còn xanh lét Đấy, các cái lỗ bấm vẫn còn vuông đét luôn quý vị nhá Đấy, và cái lỗ phía sau đây cũng còn dày bịch luôn Với cái lốp này chúng ta đi cũng phải hơn 2 năm nữa Mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây Bên trong người ta đã sơn sơn ờ, đỏ thể thao rồi Tạo điểm nhấn cho chiếc xe này Mặt la răng không có dấu hiệu gì của sự xước xác Hay bị bạc màu đâu quý vị Đấy và thân vỏ của nó đây Chúng ta thấy còn căng đét luôn quý vị nhá Đấy và quý vị hãy nhanh tay à, nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này một chiếc xe bán tải tầm phân khúc dưới 300 triệu thì đây là sự chọn sự lựa chọn không thể tốt hơn kể cả về form dáng về động cơ độ bền bỉ quý vị nhá đặc biệt cái dòng à, Isuzu này là máy của nó siêu bền và đặc biệt nữa là tiết kiệm nhiên liệu một trong cái dòng xe tiết kiệm máy chạy dầu tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay quý vị nhá Đấy, và bây giờ là cái lốp sau bên phụ đây quý vị cũng còn dày bịch luôn bốn quả lốp mới quý vị nhá mặt la răng cũng còn rất là sáng luôn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 mặt ga lăng, ba đợt sốc phía trước, bốn quả lốp, bốn khoang lốp, bốn cái mặt la răng quý vị nhá. Và bây giờ trước khi đi vào cái nội thất bên trong thì xin phép quý khách hàng tôi một lần nữa lướt qua cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này. Đấy, sau đó tôi xin phép quý khách hàng đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này. Đấy, nóc thùng thấp nó rất là đẹp nhá. Nóc thùng là đã được độ nóc thùng của xe Forenger nhá. Nóc thùng đắt tiền của xe Forenger đây quý vị. Đấy, nó rất là khỏe luôn quý vị. Đấy, rất là đẹp quý vị nhá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 sơn xù đấy hay bạc màu đây quý vị nhá và cái hàng ghế thứ nhất đây đấy, da của nó vẫn là da cao cấp rất là đẹp luôn may phối màu rất là đẹp đấy màn hình theo xe quý vị nhá màn hình là màn hình GVC theo xe quý vị nhá các cái phím bấm đây các cái cần số của nó đây các con số các rãnh số còn quá rõ ràng luôn quý vị nhá hai cầu điện nhá quý vị nhá đấy vẫn hoạt động bình thường quý vị nhá đấy đã được chủ nhân người ta đọc độ vân gỗ ở đây rồi đấy độ vân gỗ ở đây rồi Nhìn rất là hợp lý luôn Đấy cái tabi cửa của nó đây Còn khá là sáng luôn quý vị nhá Đấy, không có dấu hiệu gì của sự bị bạc màu đâu quý vị Và cái nhựa của nó còn tươi như mới luôn quý vị Đấy, cánh cửa của nó đây Không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị Tất cả mọi thứ vẫn còn zin luôn kể cả cái bậc lên xuống đây. Đấy Đây, hàng ghế thứ hai đây Cũng sáng trưng luôn quý vị nhá Cái tắp đi cửa của cánh sau bên phụ đây quý vị Cũng còn sáng trưng luôn và đã chụp được chủ nhân người ta độ vân gỗ rồi rất là đẹp luôn quý vị đấy rất là đẹp rồi quý vị nhá đấy chúng tôi chuyển máy quay sang phía bên uh, lái đây chúng ta thấy rằng cái mặt tắp lô của nó đây cũng còn sáng trưng luôn vô lăng sần nguyên như mới luôn quý vị nhá đây đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào cái chân côn chân phanh chân ga này chúng ta biết luôn cao su của nó còn dày bịch luôn quý vị nhá đấy Mặt tắp lô như mới tinh luôn Màn hình camera lùi đầy đủ hết Đây Các cái phím bấm kính lên xuống đây Gương kính chỉnh điện hết quý vị nhá Đã được bọc vân gỗ đây Đấy Rất là đẹp luôn Tắp bi cửa của nó đây Đấy Rất là đẹp luôn Tiện đôi tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn nhá Đây Đấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị nhá Sáng trưng hết cả một lượt quý vị nhá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 đấy màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị bây giờ đi vào phần động cơ máy nổ cực êm luôn quý vị nhá máy nổ êm như máy xăng luôn đấy máy là máy thế hệ mới rồi quý vị nhá đây ta thấy còn sáng trưng như thế này cơ mà đấy, sơn dấu của nhà sản xuất cũng còn nguyên zin luôn quý vị nhá máy thì chưa hạ đâu quý vị nhá đấy chưa một lần chạm đất để sửa chữa lớn gì đâu quý vị Đấy, chỉ bảo dưỡng bảo giếc à, nhỏ thôi Chưa một lần chạm đất để sửa chữa lớn gì đâu Đây, chúng ta thấy máy không có dấu hiệu gì của sự rung giật Máy đang nổ quý vị nhá Đây và cái răng phía trước của nó đây Các lỗ bấm vẫn tròn xe đây quý vị Đấy, cái mặt ga lăng của nó đây còn sáng trưng luôn Đấy, tem của nhà sản xuất đây, lỗ bấm tròn xe đây Đấy, cái keo chỉ của nó đây Đấy, chúng ta thấy không mất một phân nào cả Các cái lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá Đấy, đinh tán của nhà sản xuất đây Đấy, tem của nhà sản xuất đây cũng là zin nguyên luôn quý vị nhá Đấy, cam kết với quý khách hàng là không đâm đụng không ngầm nước đấy zin nguyên bản đấy, máy đại chất luôn máy chạy cực tốt máy là máy thế hệ mới đấy sử dụng turbo rồi quý vị nhá máy turbo máy điện rồi quý vị nhá hai cầu điện luôn đấy rất là đẹp luôn quý vị xi nhan được tích hợp trên gương quý vị nhá đầy đủ hết đấy xi nhan được tích hợp trên gương